လင်္ကာနာတော်ပါ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 một trong những căn nhà phải nói là rất đẹp vào cuối năm 2022 và với căn nhà thì uh,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 cho quý vị khách hàng mình nha cô ấy anh chị với à, một em siêu phẩm chân dài và thiết kế đẹp và nó là tuyệt vời và nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng à, 5 à, mét và một con hẻm xe hơi cũng như là xe tải ra vào căn nhà mình này rất là thuận tiện nha quý vị căn nhà đây thì à, anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mơn phòng công ty buôn bán về hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị Nhà mình thì chỉ cách đường thông cũng là đường lớn thì chừng cỡ khoảng 30 mét đi bộ mà thôi, ngay sát với mặt tiền đường luôn nha quý vị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 thì uh, phải nói là một căn nhà này cực kỳ là hiếm ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và điều đặc biệt thì uh, căn nhà chúng ta ngay sát bên lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ Ảnh Đông Tây nha. Bên ngoài thì uh, sẽ được gia chủ là trang trí với những các cái lan can và có những các cái chậu cây chậu hoa. Bên trên uh, thì uh, sẽ được gia chủ là ốp những các cái uh, gỗ bên trên uh, trần của căn nhà mình rồi và trang trí với những các cái uh, chậu cây chậu hoa bên ngoài mặt tiền và kết hợp với những hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị. Với uh, căn nhà mình thì uh, xây mới cũng là sổ hồng riêng anh chị à, à, với à, quý vị cũng như là đang xem một căn nhà biệt thự mini phố ngang 7 thì cực kỳ là hiếm luôn nha quý vị với à, ngang 7 và sâu 10 mét thì à, phải nói là tuyệt vời với à, trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp mà với những căn nhà là ngang 7 và sâu 10 mét thì này à, chỉ còn lại sót lại căn nhà này thôi nha quý vị thì những ai đang xem và quan tâm đến những cái căn nhà với ngang 7 diện tích rộng và thoáng đẹp như thế này thì à, xem sơ qua được video liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị bên góc trái màn hình nha quý vị để đi xem nha. Và bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được à, làm bốn cánh này quý vị. Bên trong khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, gara ô tô cũng như là khu vực à, sân đậu xe máy của căn nhà mình nhá. Hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những cái dán tường rồi và cũng như là những các cái viên gạch này. Đây là với đầy đủ tất cả công năng như quý vị. Căn nhà phải nói là thiết kế tông một cái màu sắc trắng sữa ngọc trinh rất là đẹp nha quý vị. Với bên dưới đây thì chúng ta sẽ có cái xe máy cũng như là khu vực đậu gara ô tô. Khoảng này thì gia đình mình chúng ta đậu xe hơi từ 4 bãi chỗ đều được nha quý vị với căn nhà là ngang 7 và sâu 10 mét và được xây mới cũng như là tặng full nội thất thì đây là một trong những em à, siêu phẩm tuyệt đẹp và nằm trên à, vị trí tọa lạc ngay à, trục đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối nha quý vị và khu vực đường sau đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái bộ bàn ăn này và có những các cái tủ lạnh và những cái chất liệu tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu của ăn cường và bên đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực phòng khách của căn nhà mình thì um, căn nhà chúng ta sẽ được gia chủ ngăn ra rồi với uh, hai khu vực nha một khu vực đậu ô tô và một khu vực uh, phòng khách của căn nhà mình đây bên trên thì uh, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm đèn led và đèn chiếu sáng như quý vị với hệ thống là trần thạch cao một căn nhà phải nói là xây dựng một trệt và ba lầu khá là đẹp và đang được nằm trên tọa lạc ngay trục đường của đường Nguyễn Văn Khối phải nói là vị trí rất là tuyệt vời cho gia đình chúng ta vừa mua ở hoặc là mua để cho thuê Mua mở văn phòng công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị Mở văn phòng đại diện và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ hơn 8 tỷ thôi Một xíu nha thì ở ờ, những ờ, khách hàng ờ, quý vị đang xem và lựa chọn cũng như là tham quan cho mình căn nhà này với những cái siêu phẩm và những căn nhà đẹp thì xem sơ qua được nhấc máy gọi ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và ở khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình chúng ta với những cái mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ công xe và lan can thì được làm bằng à, sắt nha quý vị. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có những phòng ngủ, sẽ có phòng vệ sinh riêng và có phòng tắm đứng này quý vị. Đây và được gia chủ là tặng nội thất cũng như là full nội thất cho gia đình mình rồi. Từ những các cái giường, cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi và cũng như là có điều hòa tặng full nội thất đầy đủ gia đình mình nha à, Căn nhà này thì à, anh chị khách hàng mình chúng ta mua chỉ việc là sách ba Bali vệ ở thôi Đấy với căn nhà mới rất là đẹp nha quý vị Căn nhà thì à, đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi cũng như là đầy đủ tất cả cái công năng nha Có phòng à, tắm đứng này Khu vực à, để đồ và khu vực rửa mặt ở bên ngoài của căn nhà mình đây nha quý vị Rất là đẹp này Đại căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Đông Bắc nha quý vị Những ai đang xem và tìm kiếm Đang có nhu cầu mua nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với căn nhà à, biệt thự mini phố ngang 7 và độ sâu là 10 mét và xây dựng một trệt 3 lầu với đầy đủ tất cả công năng. Thì à, đây là trong những à, sản phẩm phải nói là khá là đẹp và đang có giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương nha quý vị. Cho gia đình chúng ta mua trong cái dịp à, mùa Giáng sinh cũng như là đón một cái năm mới nha. Vâng thì di chuyển đến khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 này của căn nhà mình nha quý anh chị. Rất là đẹp một căn nhà với hướng là hướng ờ, Đông Bắc Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là tay tứ trạch nha Đấy, Với ờ, nhà xây mới và tặng phu nội thất đầy đủ hết rồi Khá là tuyệt vời Đây khu vực bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có giường cũng như là có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi Đấy, Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái um, phòng vệ sinh cũng như là có um, giường tủ bàn ghế nội thất đã full 4 phòng rồi Đấy, full 4 phòng ngủ luôn cho quý vị mình rồi nha các anh chị. Đấy, với căn nhà là ngang 7 à, và sâu 10 à, mét. Mà giá bán thì à, chỉ có 8 tỷ 900 triệu đồng thôi. Đấy, với giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Ngang 7 và sâu um, 10 và đang có giá bán là chỉ với giá là 8 tỷ 900 triệu đồng. Và với căn nhà villa mini phố rất là đẹp. Trên đây thì phải nói là tuyệt vời rồi thiết kế với phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau này đầy đủ hết cho căn nhà mình rồi nha quý anh chị. Phải nói là rất đẹp và sang trọng luôn. Một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời nha. Đỉnh cao của sự thiết kế nha quý anh chị. Đây, mua những căn nhà này ở thì phải nói là đẳng cấp rồi. Với trên sân thượng thì khá là rộng luôn này anh chị. Đấy, trên sân thượng thì rất là rộng và thoải mái nha quý vị. Thì ờ, những ai đang xem và tham quan cũng là lựa chọn cho mình một trong những căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý. Ngoài ra thì được gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng nha quý vị anh chị